Đồ con rùa, suýt chút nữa lấy mạng của ông. Đây, dũng cảm lên, đừng sợ. lệnh Hồng quân một đi vòng qua Quý Dương Tức tốc thẳng tiến về phía Giảo Bình, dân Nam Đoàn trưởng, điện báo Nhân viên thông tin Trung đội trưởng Mã Trung đội trưởng Mã Đoàn trưởng gọi anh Lúc nào rồi mà còn tôi Đây Liên trưởng Liên trưởng Liên trưởng đoàn trưởng tìm anh Báo cáo Báo cáo Đoàn trưởng Chính quỷ Triệu Dũng Cậu và Đại Hắc dẫn quân trinh sát Tiến lên theo hướng An Thuận đi trinh sát Nhiệm vụ của các cậu liên quan tới chiến lược di chuyển của đại đội Hồng quân Cho dù gặp phải khó khăn như thế nào Cũng phải mở đường cho đại đội Trinh sát kỹ càng Bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ Rõ Nhớ Các cậu chỉ có 4 ngày 96 tiếng Bộ phim Sinh tử 96 tiếng mày bị mù à Đặc phái viên cũng không biết Xin lỗi Đứng lại Hồng quân cái gì Mau rời đi Nếu không đừng trách không khách khí Hảo Hán Chúng tôi chỉ là mượn đường để đi dễ hơn thôi Để lại của cải Ông đây sẽ tha cho ngươi Ông trời ơi Sao xa vậy Đánh thế nào đây Tôi cũng không phải thần tiên Có thể xử được không Chỉ có thể thử thôi Chúng tôi là Hồng Hay lắm Tiểu đội trưởng Đại ca Đang mới đánh đây Anh xem đau tốt Đặc phái viên đến Hôm nay đặc phái viên có chuyện gì Mà lại chạy đến sân trại chúng tôi Tôi phụng lệnh mà đến Phụng lệnh Lấy một tên tộc trưởng dởm Đến lừa gạt đại ca chúng ta sao Lừa gạt Tôi còn có 500 khẩu súng dài 100 thùng đạn, ba dạng đồng đại dương 3.000 ngân phiếu Mời ngồi Đại ca Chút đây là đủ rồi Báo Không hay rồi vui gia Trạm quan sát của núi Dương Minh bị xích phỉ phá hoại rồi Xích phỉ, xích phỉ nơi nào Dám ở trên địa bàn chúng ta ngăn ngược không có mấy kẻ Xích phỉ chính là bộ đội của đảng Cộng sản Ở hồ Xích Thủy Lực lượng hùng hậu của chúng ta Bao giờ tiêu trừ cũng chưa tiêu diệt hết Nếu để bọn họ qua sông Bọn họ rất nhanh sẽ về đến đây Nhất định phải ngăn cản bọn họ Có thần thánh vậy không Đinh Khôi dạ. Đại ca Cậu dẫn theo dạ anh em Không được để dạ. sót tin nào Rõ dạ. Liên trưởng

睡觉。 Gà của tôi Trả lại gà của tôi Muốn chết à Trả lại cho tôi Nhãn tin Đi xem là chuyện gì Được Tách ra Là ai Ngươi làm gì Cút ra ngoài Ngươi là súc sinh Người đâu Cứu mạng Cứu mạng Thả tôi ra Thả tôi ra Thả tôi ra Mày là đồ súc sinh Súc sinh Con chạy à Đến đây Hôm nay cô là người của ta Sức lớn ghê nhỉ Chạy Có xích phỉ Có xích phỉ Tôi bảo cô chạy Tôi bảo cô chạy Chạy đuổi theo Có xích phỉ Có xích phỉ Chạy nhanh Chạy nhanh Bỏ tay ra Muốn chết à Bỏ ra Bỏ tay ra Xem đây Chém chết đầu mày Du Long ừ. Du Long Đại ca Tha mạng Đồ vô dụng Làm hỏng chuyện lớn của ta Lối ra ngoài Rõ Đại ca tha mạng Đại ca tha mạng Nếu như tôi không phải thấy cậu luôn đi theo tôi Hôm nay một phát xuống tôi bắn chết cậu rồi Cảm ơn đại ca không giết Cảm ơn đại ca Tôi đã bảo từ đầu không thể coi thường bọn chúng Dựa vào mấy người anh phái đi Mà có thể đấu với bọn chúng sao Anh bắt buộc phải cho ra toàn bộ lực lượng của mình Sau 12 tiếng Thời gian đã trôi qua 12 tiếng Thông báo cho đại đội Bảo họ lần theo dấu vết chúng ta để lại Rõ, đi theo Tiểu trương Phát hiện báo cho đoàn trưởng Bảo đại đội lần theo ký hiệu chúng ta để lại tiến lên Rõ Chú ngủ Kia là nơi nào Trấn Long Khẩu Nơi Du Long làm giàu Nơi này khó đấy Dễ phòng thủ khó tấn công Còn có con đường nào khác đi vòng qua không Không Muốn đi lên phía trước Chỉ có con đường này Chỗ nào cũng dễ phòng thủ khó tấn công Sao tôi lại không thấy một ai thế Của tôi Phần rõ là của tôi rồi Cái gì của cậu chứ Có may phục Tách ra Lão đại Bọn họ đánh nhau rồi Sao đây Bắn thật sự có thổ phỉ cúi đầu thấp xuống Tiểu mau đầu đại lực Anh đại lực Anh đại lực Đại lực Đại lực Đại lực Trung đội trưởng Đồng ý với tôi Gặp cha mẹ tôi Nói với họ Tôi rất dũng cảm Trung đội trưởng Tôi lạnh quá Tôi rất nhớ Rất nhớ cha mẹ Tôi muốn về nhà Trung đội trưởng Đừng để tôi Một mình ở đây Đi theo mọi người Người anh em tốt Tôi đồng ý với cậu Anh đại lực đại lực báo cáo du gia Không hay rồi Trứng Long Khẩu thất thủ rồi sau 26 tiếng cẩn thận Mọi người cẩn thận ngoan Lại muốn hại đời à? nhà ta à chú ngủ Tránh ra Con Đại quan Đại quan Đại quan Đại quan Con còn trẻ Chuyện này là thế nào Cứu người Đại quan

Chỉ có chết Cậu nói gì Tôi nói phía trước căn bản không có đường Không có đường thì phải tự trải đường Để đại đội Hồng quân đi qua Vậy các anh em các anh em thì sao Mạng của các anh em không phải là mạng sao Không trải đường Đại độ lên sao chết chóc càng nhiều Trong lòng tôi khó chịu Trong lòng khó chịu thì không đi nữa à Trong lòng tôi cũng không tốt hơn cậu đâu Chúng ta đến đây làm gì Trinh sát Mở đường Đi tiếp mới có hy vọng Hy vọng Liên trưởng, anh nói điều đúng Nhưng hy vọng đến rồi Các anh em cũng từng người, cũng từng người ra đi Hy vọng của tôi Là hy vọng các anh em Đều sống Đều phải sống Cậu là đàn ông Cũng là trung đội trưởng Đừng quên trách nhiệm của mình Cẩn thận đường trơn Mọi người cẩn thận Tình hình thế nào liên dạ. trưởng Phía dạ, trước có vài hộ gia dạ. đình Hay là để anh em vào trú mưa Đợi đã Liên trưởng các anh em bị thương thế này rồi Mưa lại to như vậy Tránh mưa trước đã Đi Bác ơi Ai đó Bác ơi Mở cửa được không Các cậu là Bác Chúng tôi đi qua đây Muốn nghỉ nhờ một đêm Nhà tôi nhỏ, không chứa hết được Bác, bác à Được mà Các anh em tôi thật sự quá mệt rồi Tránh mưa, ở nhà bác nghỉ ngơi một lát thôi Phòng trong nhà thật sự quá nhỏ Các cậu đi đi Để họ vào Vào đi Được, cảm ơn Vào đi 你坐那儿，你躺着。嗯，好。行行，给你给你给你这个啊，是。Nhẹ thôi, nhẹ thôi thuốc Nhìn một chút Cứ cúi gầm mặt xuống Cũng không tức giận Nhớ nhà rồi à Không Vậy là nhớ em nhà rồi Đâu có Nhà nghèo Chưa cưới được dạ, Chúng ta đi thẳng về phía trước Thắng lợi rồi Tôi vâng, vâng. giới thiệu cho cậu một người Tiểu đội trưởng lãnh nói đó Tôi nói đến lúc đó Giới thiệu cho cậu một bà Mai Được Được đó được đó Được gì đó tiểu đội trưởng Cậu còn nhỏ Ở yên bên đó đi Tiểu Mao Hầu Đợi cậu trưởng thành Là bảo tiểu đội trưởng giới thiệu cho một người hát. Đi theo tôi Rõ Mau rời khỏi đây Sau 43 tiếng Nhớ Các cậu chỉ có 4 ngày 96 tiếng Cho dù gặp phải khó khăn nào Cũng phải mở cho đại đội một con đường Chú Chú nên nghỉ ngơi chút đi Cậu xem xem Nằm cái là ngủ say Chặng đường này quá khó khăn Đúng vậy Cho dù có khó thế nào Cũng phải tiến về phía trước Tiến về phía trước Sợ là không có đường Không có đường Cũng phải đào đường Đại đội còn đang đợi chúng tôi Xem dựng mai thế nào vậy Chặng đường này dựa vào chú hết Người một nhà đừng khách khí Nghỉ ngơi đi Tôi đi làm cho cậu chút đồ ăn Mao Hầu Sao vậy Em nhớ nhà rồi Em như thế này Sao giống chiến sĩ Hồng quân được Em nhớ mẹ em Nói thật Tôi cũng nhớ nhà Nhưng không đi không được Chặng đường này lão hoàng đại lực Vì cái gì mà để mũ rơi xuống Bởi vì họ biết Tiếp tục đi Mới có hy vọng Vậy chúng ta còn có thể quay về không Được Được Nhất định là được Nếu như có người anh như anh thì thật tốt dạ. Sau này coi anh như anh của em đi anh Cũng coi anh nữa Này Ăn đi Em có hai người anh rồi Đại ca Đặc phái ờ, viên hạ tất phải vậy Thắng thua là chuyện thường của binh gia Con người tôi không sợ thua Nhưng nếu như tiếp tục đánh như vậy Thật sự thua không phục Sơn trại lớn như vậy Muốn ăn cơm phải có gạo Muốn đánh nhau phải có súng Và có người Đúng Tiền không phải là vấn đề Nhưng chuyện sau này Phải xem du gia rồi Sau 48 tiếng Chú ngủ Sao chim kêu ghê người vậy Tiểu Mao Hầu, Giãn cách đội hình Tăng cường cảnh giác Tiểu Hồng Tiểu Mau Hồng Mau Hồng Chú ngủ Ôi đứa trẻ này Mau đứng lên Chú ngủ cháu không sao Nào đứng lên Các người tìm ai Cô chính là con gái của Du Long, Tiểu Đào Thả tôi ra Cút Mẹ ơi Mẹ ơi Tôi và ông ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ rồi Tình phụ tử làm gì có chuyện nói đức là đức chứ Các người là Chúng tôi là bạn của cha cô Cố ý đến thăm cô Đúng rồi Tôi còn mang đến cho cô vài bộ quần áo Nào, chị thử cho em tình thối tha Dám hất nước lên tôi Hất cậu đấy, hất cậu đấy Con thích dân cô không? Con thích dân cô Con thích A Hào không? Vậy sau này Hai đứa ở bên nhau Mẹ Ông già Lâu lắm không gặp người anh em Xin chào anh già Bọn họ là Hồng Quân Đi qua đây đến An Thuận Ôi, chào mừng, chào mừng Khiến chú thêm phiền phức rồi Đừng khách khí Sơn trại chúng tôi ưu tiên khách Bằng hữu là bạn tốt Chào mừng mọi người Chào mừng Mời Cảm ơn Mọi người mau ngồi đi Mời ngồi, mời ngồi Đừng khách khí Rót rượu lên Động đũa đi Ăn ngon uống khỏe Ăn đi Ăn đi, ăn đi, ăn đi Thử món đặc sản của chúng tôi đi Lão Lý Thế là sao Trói bọn họ lại hết cho tôi Lão Lý Ông làm vậy là ý gì Mười mấy năm rồi Cả nhà tôi Con gái tôi đều bị cổng phỉ giết hại Hồng quân là đội ngũ của nông dân Sao có thể giết hại con gái ông chứ Hoàng có đầu, nợ có chủ Thù này bắt buộc phải để họ bồi thường Người đâu Mau cởi áo cậu ta ra Tôi phải tận tay mổ bụng môi tim Nào, cởi đại ca à? Đinh Khôi Đinh Khôi à? vô dụng Không có đưa xích phỉ Cậu đã cố hết sức rồi Trách thì phải trách ban xích phỉ không dễ chết Nếu như mới đầu chúng ta mạnh mẽ hơn Xích phỉ không phải sớm đã bị diệt rồi sao Ngồi đi Uống với tôi rượu ngon dạ. Đại ca Từ ánh mắt đến hình dáng của đặc phái viên Hình như từng gặp ở đâu đó Gặp rồi à Ở đâu Mười mấy năm trước Ở bên ngoài Đồn bảo Có một người phụ nữ treo cổ Bên cạnh có một đứa bé gái Bé gái Cuối cùng anh dặn bán cho quân quan Đúng là có chuyện đó Mẹ Nhưng mà chân tướng của việc đó chúng ta không quan tâm nữa Bề ngoài Vẫn phải cùng người đàn bà đó đi tiếp đây gọi là đại cục Anh sợ cô ta sao Tôi sợ cô ta Tôi là thổ phỉ Tôi sợ ai chứ Cái này là tổ tông đời trước truyền lại Hai đứa mỗi đứa một cái Sau khi nhà mẹ cháu bị cướp sạch Cháu đến dưới một gốc cây lớn của đầu thôn Tìm dân cô Nhưng không tìm thấy Sau đó cháu liền điên cuồng đi giang tay hào Nhi Đều trách ông hồ đồ Dạ. Ông nội Ông có tung tích của dân cô không? Từ sau khi nhà dân cô bị cướp sạch Đến nay vẫn bặt vô âm tính Hạo Nhi Các cháu nếu muốn đến chỗ đó à ờ. Từ con đường này đi đến An Thuận Nếu muốn đến An Thuận Bắt buộc phải đi qua xào quyệt của thổ phỉ Du Long Nếu muốn đi qua đó rất khó Có đường vòng nào không Không có Sao vậy Có khó khăn à Không Không có Sau 76 tiếng Đội trưởng Mã Các thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 20 tiếng Chúng ta phải nhanh chóng tìm hiểu tình hình Thứ nhất thông báo đường đi tiếp theo cho đại đội 20 tiếng Thời gian quá ít Thời gian càng ít Trinh sát càng phải cẩn thận Rõ Theo tôi Được, đi theo đi thôi làm sao đây Tôi không thể để nó làm hại anh em của tôi Nhanh Nhanh đi ra Nhanh đi ra Nhanh Tránh ra đi Nhanh tránh ra đi Nhanh Tôi không thể để nó làm hại anh em tôi Tôi không thể để nó làm hại anh em của tôi Con nhớ mẹ Anh Vẫn nhớ khi rời đi Trong núi rừng hành quân Âm u, lạnh lẽo và hiểm nguy Còn có thể bị thương và hy sinh Nhưng con không sợ Mặc dù càng đi càng xa Chúng con lại càng kiên cường Mẹ Đánh bại phỉ binh và cày sói Là báo đáp tốt nhất dành cho mẹ sau 80 tiếng. Các anh em, không sao chứ? Sao vậy? Sao vậy? Không sao, không sao. Đau bụng. Sao vậy? Đau bụng. Đau bụng. Sao vậy Cậu cho họ ăn gì rồi Tôi hái cho họ vài quả rừng trong núi Cậu không biết đồ trong rừng Không phải cái gì cũng ăn được sao Sao cậu có thể phạm phải sẽ làm như vậy Họ đói Chú ngủ Thuốc Chú ngủ Tốt quá rồi Nào thuốc cầm lấy Tôi Tôi Tôi giết Đinh Khôi rồi bảo trọng Chú Chú ngủ Chú ngủ Chú ngủ Chú Chú ngủ Chú ngủ Vào Đặc phái viên Đi đi Đưa cô gái này đi nghỉ đi Đi Sau 89 tiếng Chú ý cảnh giác Còn có 7 tiếng Đoàn trưởng với đại bộ đội sắp đến rồi Chúng ta bắt buộc phải nắm bắt thời gian Làm rõ tình hình xà quyệt của Du Long Đại Hắc, tôi với cậu phân ra hai đầu trinh sát dạ vâng. Lão Pháo Chỉ định địa điểm tụ hợp Được, đi Nhìn rõ chưa Nhìn rõ rồi Liên trưởng Tình hình thế nào Bên trái có điểm súng máy Bên phải cũng có điểm súng máy Còn có ba lô cốt Xem ra ở đây đúng là phòng thủ dễ Tấn công khó Dựa vào mấy người chúng ta Sợ là không tấn công được Vậy cũng phải đánh Cố chấp là không thể Nếu không thì làm thế nào Dùng mưu Các anh em Xích phỉ chạy đến chỗ chúng ta Giết rất nhiều anh em của chúng ta Nợ máu phải trả bằng máu Chúng ta nhất định phải bảo vệ sơn trại Chúng ta nhất định phải giết sạch xích phỉ Nếm thử đạn cay của tôi Sau 91 tiếng Cay quá, cay chết mất Du gia Không hay rồi Xích phỉ đánh vào rồi Đến đúng lúc lắm Các anh em Làm sao đây Giết xích phỉ Giết Nhanh Con rùa Cẩn thận Chiếm lĩnh điểm cao tránh ra Nhanh mở cửa Rõ Theo tôi vào Liên trưởng, điểm trợ mọi người, tiêu diệt điểm súng máy Rõ đi mau Tránh ra không sao đòi của tôi Lão Pháo Lão Pháo Hiểu Đại Hắc Đại Hắc Liên trưởng Không sao Tôi không sao Không sao Du Long ở đâu Chia ra tìm Chia ra tìm Sau 93 tiếng Du Long ở đâu Nói Tiểu Đào Sao con ở đây Đây là bất ngờ tôi dành cho anh Người nhà các người cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi Tiểu Đào Rót rượu đi Đi Rót rượu cho cha cô Tôi xin cô Tôi xin cô Đừng làm hại con gái tôi Xin tôi Giết người không biết ghê tay như anh Vậy mà còn cầu xin người khác Hay Vậy anh uống rượu đi Tiểu đào Mang rượu qua cho cha cô Đi Tôi uống Tôi bí mật điều tra mười mấy năm Tối hôm qua Anh lại đột nhiên nói ra Là anh giết chết cha mẹ tôi Bởi vì bộ mặt này của anh Nên tôi mới không nhận ra cách mắt tôi bị mù Ai bảo mẹ cô báo tin cho người khác Đừng, đừng mà, đừng mà Đây là của tôi, của tôi Cha Cha Sau 94 tiếng dân cô Theo lệ cũ, chén rượu đầu tiên Nên kính các chiến hữu hy sinh Nhưng hôm nay chúng ta thay đổi Kính người còn sống trước Bởi vì sống không có dễ gánh nặng đường xa trên đường đầy gai góc nào kính các anh em à? chén rượu thứ hai kính các chiến sĩ đã hy sinh của chúng ta chúc họ đi đường vui vẻ Chén thứ ba Tôi kính mọi người Là mọi người Đã hoàn thành nhiệm vụ 96 giờ đồng hồ Chúng ta là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất Là đàn ông Là các cậu Có thể khiến chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước Tôi kính trọng các cậu Nào cản, cản. Sau 96 tiếng, Đi theo tôi Đoàn Hồng quân số 1 trải qua 4 ngày 4 đêm gấp rút hành quân, đã thuận lợi thông qua